Xin chào tất cả anh em Video này thì uh, ờ, Tấn Sài Gòn ra mắt cho anh em một dòng sản phẩm cực kỳ mới để dùng cho đánh bài à, Sản phẩm này công nghệ của nó như nào Bây giờ anh em nhìn tay chân của tôi, điện thoại tất cả tôi kết hết đi Đánh bài, đẳng cấp chỉ cần đeo một tai nghe nhỏ thôi Bây giờ tôi sẽ vẫn phải kết nối với con máy này Đây Tôi sẽ ngồi tôi đánh bài mà không cần để cái gì đâu Anh em xem nhá Đánh bài hiệu quả là không cần phải để cái gì đâu đấy, đấy nó gọi là đẳng cấp không cần phải đổi vai đổi cục gì cả anh em có thể nghe tôi nói không bây giờ tôi sẽ đánh liêng cho anh em xem là chuẩn xác nó như thế nào nhé nhặt phong teo nhá anh em nhìn kỹ nhá chỉ đơn giản này ví dụ bài kênh cắt thoải mái kênh cắt thoải mái chia bài này đánh bao nhiêu nhà ăn được bây giờ là đánh từng tôi sẽ đánh bốn cửa trước nhé Đấy. sẽ tính điểm này đây để lối này cho anh em xem nhé này không có điểm này ba nước này hai nước này không nước này nhà tôi năm nước này tiếp theo này đánh bán tiếp theo nhé đánh bài cho nhà cũng được nhé anh em đi đánh bài là không cần phải đồ đạc gì cả cắt bài kênh cách thoải mái Đấy, kênh bài cách bài thoải mái à. anh em nhìn rõ không anh em nhìn rõ không à. tôi sáu 7 nước này vì sao làm được điều đó thì đây anh em xem nói luôn cho anh em hiểu tôi giới thiệu cho anh em luôn đây là cái gì đây là cái quần camera camera nằm chỗ này đặt bài này, máy báo này Đấy, máy báo cho chúng ta kết quả số 2 kết quả số 2 chúng ta sẽ bỏ hai lá xuống máy báo tay anh em một nhà 6 điểm nhà 3 điểm nhà này không điểm nhà bình 7 điểm Đấy, tức là đánh bài ấy là kết nối con máy điện thoại này con máy điện thoại này chúng ta sẽ cất đi không để một cái gì ra cả không đeo đồng đồng hồ cũng có thể tháo ra luôn không đeo cái gì cả Đấy. chỉ cần kết nối với quần camera này thôi đây quần camera này rất là phù hợp đấy quần camera ngồi khoanh chân rồi anh em chỉ cần ngồi khoanh chân lại như tôi này đấy, đảm bảo như này là đánh bài con này, này rất đơn giản và hiệu quả đấy, ngồi phát là đánh được luôn thì trong khi ngồi ấy anh em hướng à, camera hướng này ra đấy, đặt bài này. đặt bài máy báo này máy báo một này chúng ta bỏ một lá đi chia này wow wow wow wow wow đây, tăng người chơi cài đặt mã chơi năm đây bây giờ tôi cài đặt bây giờ tôi sẽ cài đặt cái mã chơi làm báo tụ lớn không Đấy, tôi cài đặt là báo tụ lớn nhé Đấy, tụ số 1 lớn Báo tụ một lớn nhé Rất đơn giản, chỉ cần ngồi bình thường này thôi Đấy. Tụ một lớn rồi Anh em cứ chơi tụ một thôi Này, đặt bài này Đặt ra xa vẫn được này Máy báo tụ số 3 lớn tụ số 3 lớn này tụ số 36 điểm máy báo cực chuẩn luôn cái này có hai camera các bạn nhé hai camera siêu nét luôn hai camera hai đèn hồng ngoại nét ngang với máy CVK bậc nhất hiện nay Đấy, này anh em ngồi đánh đặt bài máy báo tụ hai Đấy, máy báo hai chia nhà hai số 2 lớn nhà số 2 lớn nhất nhà này không có điểm không có điểm không có điểm nhà số 2 lớn nhất cái này là chính chỉ cần đeo tai nghe thôi anh em trong đánh bài ấy. Đấy, quần này rất là đẹp luôn nhé đặt bài máy báo này máy báo 4 nhà số 4 lớn nhà số 4 lớn máy báo siêu nhanh luôn camera đánh rất là thoải mái Đấy, ngồi chỉ cần ngồi này thôi là camera mình sẽ, sẽ đọc từ hướng camera đó đâu đánh bài thì siêu hiệu quả luôn rồi à. hai camera nó sắc bắt rất rộng đặt đây nó báo này vẫn báo này báo ba này đặt bên này, này. vẫn báo ba này Đấy. số ba rồi này nhà số 3 lớn này này này không có gì này. không có gì này không có gì này máy báo siêu chuẩn luôn đặt bài máy báo máy báo 3 tụ số 3 rồi liêng tụ 3 là 345 liêng 345 quần này pin rất là bền miên quần rất là bền anh à, em nhìn nhé miên quần rất là bền hello à, anh em xem camera rất là kín rất là phù hợp Đấy. mặc rất là ok ngồi xuống là có thể chơi được luôn anh em ngồi xuống này ngồi xuống là có thể chơi được luôn 100% trăm chơi được luôn Đấy. máy chơi rất đơn giản và hiệu quả máy bốn đấy ngồi xuống là chơi được luôn không cần để lần thứ hai nhà số 4 lớn à, nhà số 4 lớn nhà số 4 8 điểm à, 8 điểm 6 điểm không điểm không có điểm có nghĩa là mình không cần để phải để quá nhiều lần đặt xuống là máy báo máy báo 4 máy báo 4 thì chúng ta sẽ bỏ đi chia thôi chia ra số búa lớn thôi đấy số 4 này 8 điểm này máy này rất hiệu quả đây là phụ kiện kết nối với phụ kiện kết nối với máy đánh bài là chuyên dùng cho đánh bài hôm nay tôi ra mắt cái đồ mới để anh em là tham khảo tham khảo cái đồ chơi hiệu quả nhất của chúng tôi mà từ xưa nay đây là do tôi là người thợ phát minh đây máy báo hai tủ số 2 Đây, anh em nhìn là biết nhé hàng quá chuẩn luôn nào 27 điểm à, video này tôi làm để chia sẻ cho anh em và làm đây camera đây và pin của nó rất là đẹp pin của nó đây đây có nút tắt bật này. tắt bật này công tắc rút ra này Đấy, rút dây của ống quần nó chỉ có một sợi dây luồn từ dưới chân camera lên luồn lên đây và kết nối với con điện thoại này kết nối với con máy đánh bài này máy đánh bài thì chúng ta có thể lấy cái máy rẻ hoặc máy đắt vẫn được à, kết nối xong thì anh em có thể kết máy đi đeo tai nghe sau đó lắp tai nghe vào ngồi đánh bài trên bàn trên trên sân trên, trên bạc là không có gì cả chỉ có mỗi quần này thôi đây đây là công nghệ là chỉ có tấn Sài Gòn mới có thôi thì anh em nào cảm thấy video mà hay thì anh em có thể và cần tư vấn thì có thể điện cho Tấn và số điện thoại là 0974 07 333 hoặc 0868 02 45 và sẽ chia sẻ cho anh em về kỹ năng của đánh quần và cơ sở của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn đều có hàng hàng này là hàng độc quyền anh em à, nhanh tay dùng đảm bảo anh em là dùng sẽ rất hiệu quả đây nó có, nó có bốn lỗ này bốn nó có bốn lỗ này nhưng nó có hai camera hai đèn hồng ngoại cái đèn này nó không sáng khi mắt thường nhìn cho nên anh em cứ yên tâm là dùng à, dùng cái này nó rất là hiệu quả dùng máy nào cũng có thể kết nối được đấy, phụ đây là phụ kiện kết nối để chơi bài bịp hiệu quả nhất hiện nay à, đấy, anh em xem nhé hai bên nó đều có cái này rất thời trang quần vò. tôi có rất nhiều size để cho anh em mặc rất là vừa đấy à, anh em nào cảm thấy video hay có thể chưa đăng ký kênh của tôi thì có thể like kênh comment theo dõi video và nhớ là bấm, bấm chuông đăng ký kênh để nó thông báo cho anh em biết là hôm nào có video nào hay thì sẽ chia sẻ cho anh em xem là từ hôm nay đồ công nghệ mới đối với tấn Sài Gòn là chỉ có đồ công nghệ mới thôi anh em à, cứ tin tưởng mà dùng nhé Xin chào tất cả anh em đây